Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất hai mặt tiền Phạm Hồng Thái, diện tích 365m2, sổ xây dựng, hướng Tây và Nam, đường ô tô, quy hoạch một hầm, một trệt, một lầu, một áp máy, mật độ xây dựng 50%, giá 18 tỷ. Nhà cao thắng, diện tích 115m2, Sử dụng 320m2, sổ xây dựng phân quyền, hướng Tây Bắc, đường như ô tô, một hầm một trệt một lầu một áp mái, 8 phòng ngủ, 7 nhà vệ sinh, giá 6,3 tỷ. Nhà Nguyễn Đình Triều, diện tích 75m2, sổ riêng xây dựng, hướng Nam, đường ô tô, kết cấu, một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ, một nhà vệ sinh, giá 5,1 tỷ. Nhà Ngô Thị Nhậm, diện tích 100 m2, sổ riêng xây dựng, hướng Bắc, đường 3m cách đường lớn 10m, nhà cấp 4 có 3 phòng ngủ, một nhà vệ sinh, giá 4,5 tỷ. Đất Phù Đồng Thiên Phương, diện tích 83 m2, ngang 4,5 m, khu biệt thự Anaza, sổ riêng xây dựng, hướng đông bắc, đường ô tô, giá 5,9 tỷ. Đất Nguyễn Lương Bằng, diện tích 109 m2, ngang 5 m, sổ riêng xây dựng, hướng tây, đường ô tô, giá 8,5 tỷ. Đất hai mặt tiền Phạm Hồng Thái, diện tích 365m2, sổ xây dựng, hướng Tây và Nam, đường ô tô, quy hoạch một hầm, một trệt, một lầu, một áp máy, mật độ xây dựng 50%, giá 18 tỷ. Nhà cao thắng, diện tích 115m2, sử dụng 320m2, sổ xây dựng phân quyền, hướng Tây Bắc, đường như ô tô, một hầm một trệt một lầu một áp máy, 8 phòng ngủ, 7 nhà vệ sinh, giá 6,3 tỷ. Nhà Nguyễn Đình Triều, diện tích 75m2, sổ riêng xây dựng, hướng Nam, đường ô tô, kết cấu, một trệt, một lầu,